đặt bài là máy báo chỉ cần đặt ngang dọc máy đều báo máy báo 2 chúng ta bỏ đi một lá đây là một kiểu nhá bây giờ tí nữa mình sẽ test cho các bạn một kiểu nữa tức là bây giờ máy báo 2 bỏ một số người chơi đang bị nhầm lẫn đây tôi đặt lại số người chơi đây bắt đầu nhé máy báo ba chúng ta cháo đi ba lá cháo đi hai lá của chúng ta là bảy nước bảy nước aro đó tiếp theo ta lại đi test tiếp tôi để chế độ tai nghe à để chế độ loa này các bạn cùng tìm hiểu kênh bài máy báo bây giờ kiểu cách thứ hai khi máy báo 4 chúng ta cũng có thể bán cái đi để chia về cho mình không nhất thiết là phải bỏ lã có những chơi chỗ chơi thì chúng ta có thể bán cái đi nhà số 4 nhà mình 5 nước năm nước điểm vẫn to nhất các bạn thấy không tốc độ của máy báo hầu như là chuẩn tuyệt đối chúng ta có thể tăng giảm người chơi ở đây các bạn nhỉ bây giờ ta tăng lên 5 người đang trong trận chơi thì có một thêm một người nữa vào đặt bài này kênh bài này máy bó 5 ta lại dùng cái chiêu thức vừa nãy tức là báo bán đi một nhà Đấy, bán đi thì chúng ta là sẽ là nhà số 5 Đấy. nhà mình 9 điểm các bạn thấy độ chuẩn của nó máy thế nào tốc độ máy này là máy CVK 500 bản C siêu nhanh siêu nhanh các bạn nhé có thể đánh được ừ, ba trò chơi tức là đánh trò nào cũng được nhưng khi mua về là sẽ được mua ba trò để các bạn cùng hiểu biết về nó máy báo 5 ta lại bán đi một nhà các bạn có thể lên bến xe miền Đông Sài Gòn hoặc là bến xe Mỹ Đình Hà Nội để gặp Hưng tư vấn trực tiếp về chiếc máy đánh bài này chỉ có đánh máy này chỉ có 98 thôi điểm lúc nào cũng to nhất nhà mình 9 điểm hệ thống đã được lập lập trình sẵn trên cái bộ bài này khi chúng ta chơi thì chúng ta sẽ kết nối với tai nghe để cho các bạn cùng tai nghe này không bao giờ sợ phát hiện đây cho các các bạn cùng tìm hiểu về chiếc tai nghe này đây tai nghe nó đây ừ, xuống xe chỉ cần bạn này ra lắp pin vào lắp một cục pin vào cái tai nghe này màu đen bây giờ ờ, phân tích các bạn khi màu đen đút vào trong lỗ tai thì nó tối coi như là không nhìn gì luôn chắc chắn luôn là không nhìn gì thì và khi đút sâu vào chúng ta cũng có một cái dây cái dây này hỗ trợ cho các bạn là lôi ra lôi vào đây đây là chiếc dây để đeo vào tai khi chơi bài thì vừa nãy tôi cũng nói rồi các bạn đi đánh bài thì có có những chỗ nó rất dễ rất dễ chúng ta có thể để luôn con máy này xuống đây là một kiểu báo tai nghe và tôi sẽ thử cho các bạn chế độ đánh thời gian đánh thời gian là như thế nào tức là chúng ta vẫn là dùng cái máy này và chúng ta không cần tai nghe nữa khi đang chơi tai nghe nó hết pin chẳng hạn chúng ta cài đặt chế độ thời gian này khi cái kim dây các bạn nhìn kim dây đang chạy 2627 kìa đó các bạn nhìn 2627 không đặt bài này máy bó 3 tức là chúng ta bỏ đi hai là chia 5 nhà đây là tôi vẫn đang để chế độ loa để các bạn cùng nghe cùng biết còn khi chơi thì nó chỉ có chế độ thời gian nó hiện kim kim dây này thôi để các bạn hiểu về kỹ năng đánh bằng máy đánh bài này là như thế nào độ chuẩn xác thì nó là tuyệt đối rồi chỉ còn là cách là đi cùng hướng dẫn cho các bạn hiểu thôi đấy nhà mình 9 điểm còn nhà khác chỉ có 8 điểm với 7 điểm thôi nhà mình 9 điểm vẫn to hơn nhà kia 9 điểm đó đánh bằng thời gian đây là đánh chế độ đánh bằng thời gian chúng ta đang chơi hết pin thì có thể tắt tai nghe đi và dùng chế độ thời gian này kim dây nó đang chạy này chúng ta chỉ cần đặt bài đúng không máy chắc chắn sẽ báo à nó đang hết chế độ hết lần thử rồi nó đang hết lần thử rồi thì chúng ta chỉ cần cài đặt lại thôi còn khi mua các bạn lên tận nơi tôi sẽ tư vấn cho các bạn này bây giờ trong một trận đánh đông người thì hết tiền rồi thì giảm xuống giảm xuống 4 người này kênh bò máy báo máy báo 3 chúng ta lại bán đi bán cái đi là cũng thắng rồi nhé chứ chưa cần phải bỏ bài đó điểm thì các bạn cũng có thể nhìn thấy cùng với Hưng thì số điểm lúc nào cũng là to nhất chắc chắn 100% là như vậy ngoài ra chế độ thì nó có chế độ thời gian chế độ tai nghe và bây giờ Hưng có thể kết nối thêm với cái đồng hồ để các bạn cùng tìm hiểu về cái đồng hồ này như nào đây các bạn nhìn cái đồng hồ này rồi đấy kim dây vẫn đang chạy nhé đồng hồ vẫn dùng bình thường kim dây vẫn đang chạy đó khi kim dây đang chạy này rồi thì đây ta chỉ đi tiến hành lắp pin thôi camera nó đâu camera nó nằm đây khi đặt bài thì nó trên chế độ như này bây giờ ta cùng đi lắp pin chiếc đồng hồ này được dùng à, hai cục pin đi kèm hai cục pin này có thể đánh trong vòng 5 tiếng các bạn đánh hai cục pin 5 tiếng đánh bài chỉ cần thời gian như thế là ừ, ăn hết tiền là làm video này là video hướng dẫn tỉ mỉ cho các bạn từng chi tiết một các bạn à, kiên nhẫn để cùng xem video và ờ, các bạn có thể đăng ký kênh của Hưng để xem những video đôi lúc thì Hưng là một trong những người thợ chia bài Hưng rảnh rỗi lên thì Hưng uh, tặng cho các bạn à, kỹ năng đánh bài miễn phí tại vì trên kênh của Hưng cũng còn rất nhiều video đánh bài miễn phí thì các bạn có thể xem đăng ký kênh để xem video miễn phí bây giờ chúng ta sẽ cùng đi kết nối với chiếc đồng hồ này đấy vừa nãy Hưng chỉ cho các bạn là chế độ máy ảnh gốc này bây giờ chuyển sang máy ảnh không dây máy ảnh không dây rồi thì chỉ cần bật này lên thôi con điện thoại này bây giờ là không cần đến nó nữa chúng ta chỉ cần bật kết nối lên là nó báo đó bật kết nối lên là nó báo rồi đây nó có nút tận bật và nút tắt Đất, bây giờ ta sẽ còn đi lắp đồng hồ đồng hồ này đồng hồ mới cho nên là tôi chưa cắt cho nó vừa tay nhưng tôi sẽ đi tôi thử cho các bạn để các bạn cùng hiểu cùng hiểu về nó này camera nó sẽ phải nằm ở giữa này chúng ta chỉ cần bật bài cầm bài lên máy báo chắc chắn kênh bài máy báo máy báo 2 chúng ta bỏ đi một chia chỉ cần cái đồng hồ này thôi các bạn đánh cũng hiệu quả lắm rồi nhà mình 8 điểm đây chỉ cần cái đồng hồ này thôi nhé đồng hồ này chỉnh cho nó vừa tay camera thì để ở gần cái chỗ này để cố định cũng như một chiếc điện thoại bây giờ điện thoại này ta không không cần đến nó nữa ta rút vào trong túi thôi chỉ cần đeo tai nghe vào đeo tai nghe dùng đồng hồ này thôi đẳng đỉnh cao vẫn là chỉ cần dùng cái đồng hồ này cầm bài trên tay nó báo tốc độ báo bài siêu nhanh chỉ cần kênh bài máy báo 1 chia nhà số 1 nhà mình 9 điểm chỉ cần chia xong các bạn đặt bài xuống máy này. máy báo nhà ván tiếp theo đấy ván tiếp theo à, bây giờ nó báo 4 thì mình chỉ cần kết hợp đơn giản là cháo đi ba lá sau đó thì kết hợp với cháo giả nữa thôi nếu mà người ta canh bài người ta không canh bài thì mình chỉ cầm lên này máy báo 2 thì mình bán đi một chắn bài mình điểm sẽ to nhất chắc chắn bài mình điểm sẽ to nhất đó Hưng thì có rất nhiều dụng cụ về đồ chơi công nghệ ờ, đây là một trong những dụng cụ hiện đại nhất hiện nay thì các bạn có thể like kênh để theo dõi nhiều video hay của Hưng bao gồm ờ, dụng cụ đổi bài bóng đèn soi bóng đèn soi bài nhé bóng đèn soi bài kết nối qua màn hình soi ta chỉ cần đeo bóng đèn lên thôi còn à, nhìn thấy bài hay không là bóng đèn nó sẽ hỗ trợ cho các bạn từ A đến Z thì các bạn có thể liên hệ cho Hưng 0974 43 9999 ở bến xe miền Đông hoặc bến xe Mỹ Đình thì 0974 07 3333 cơ sở của chúng tôi làm ăn uy tín từ ngày xưa rồi cho nên là các bạn cứ yên tâm mà lựa chọn